Chào mọi người, kênh Anh Kha TV hôm nay mình sẽ làm theo TikTok triệu view trên Minecraft nha bạn Còn bây giờ thì vào video thôi Tới nghiệm heo nha Các bạn đi xa một cái cầu thang rồi để một cái cổng the end rồi để con heo rồi wow. cái viên cưỡi rồi sau đó uh, hay à thuốc tàng hình wow tàng hình thiệt luôn kìa y hình kia kia ngồi luôn dữ luôn giờ vào vô làm liền vô làm liền luôn bạn ơi các bạn hãy chuẩn bị một cái yên à, cưỡi heo với um, kiểu cái cổng ender các bạn rồi mình kiếm rồi nha bạn nhớ đâu đây nè nè một cái à, viên cây bê tông nha bạn đây bê tông nào cũng được chứ chuẩn bị một <coughs> một cái trứng sinh ra con heo um, một lọ thuốc tàn hình nha bạn pha xử lý đi khá là cồng kềnh đấy à thuốc tàn hình nè bạn lấy thêm cái uh, kiểu này cái cái bậc thang các bạn ơi ca vàng đặt con heo ở đây đi Ây da làm lẹ đó, làm lẹ mấy người đếm thôi đi đi ra nữa rồi cho là hút tàn hành vô vô ngồi ngồi thử nha bạn ngửi wow ngồi ờ, được thật luôn nè các bạn wow này mà trang trí vô nhà là hết sảy luôn quá chất luôn wow ngồi thẳng nè các bạn đó, ngồi thẳng là y hệt luôn Quá thí nghiệm tiếp theo nào let's go và đây là thí nghiệm tiếp theo đây quay đều ấy làm cái gì vậy anh bạn anh wow. trai yeah, yeah, yeah. các bạn đã sẵn sàng cho đến cái thí nghiệm đầu tiên của video ngày hôm nay chưa để mình coi nha bạn dạ, dạ, dạ. Ủa, đây, đây, đây, đây. một chiếc thuyền một anh dân làng mình vô ngồi wow, wow. Rồi trời ơi, dữ dữ dữ dữ vậy. Quay trời trời trời cái đầu không kìa wow wow vô làm thử bạn ơi vô làm thử đầu tiên bạn hãy chuẩn bị một khối băng cho mình băng nào cũng được nha bạn với một cái phiến <coughs> cái này chuẩn bị dễ nè một cái phiến nè với một cái thiền với một ông dân vàng nha bạn thề thiện chứng sinh dân làng con đi ơi để mình đi dân làng kìa đợi mình xíu nha bạn rồi cuối cùng cũng xong rồi bạn ơi đào xuống một cái lỗ nè bốn lóc chứ lộn để phiến đây bông này nữa mệt quá đạp dục luôn Cội đặt cái thiện vô Gì à, Thằng nhóc con không cần Đi ra Ừ ông này vô đi Vô không lên thiện bạn Bà già nó không cho đỡ luôn Ơ ơ luôn Cái gì hết đi Không lên thôi Ủa gì có còn máu của mình đó hả cách nó không cần trao đổi mà trao đổi hoài rồi hai ba quay thiệt là nhanh luôn mẹ nè đó chung chung mặt chung mặt á chung mặt quá à đâu cái đầu ông có quay đâu ngồi gánh nhí quay đi không quay lên làm lần cuối bên ơi Ê, gì dơ dơ dơ dơ dơ ui dơ dơ dơ dơ mày đi đi ủa cái đầu ống sao bị gì luôn rồi các bạn ông bị điên ông bị điên Clear. này fail rồi bạn ơi uh cái đó là giả mạo nha các bạn đừng có tin giả mạo biết chưa bây giờ nếu bạn thích video này video này cũng đã dài rồi bọn mình mình sẽ kết thúc video tại đây bạn nhớ cho một like một share và đăng ký cùng kênh nha bạn bye bye